Hello, xin chào các anh chị em ạ. À. Chào mừng anh chị em đến kênh YouTube của Quang Dũng. À, nếu anh chị em đang có mặt, có nghe rõ thì hãy comment vào nghe rõ để Dũng biết là anh chị em đang nghe rõ ạ. À. Hello, anh chị em nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment nghe rõ để Dũng biết anh chị em đang nghe rõ ở trong chương trình hôm nay thì Dũng có chia sẻ với quý vị các bạn cách để các bạn nhận biết được cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu để bạn có kế hoạch trong thời gian tới ạ à. Dũng tin chắc rằng đây là video rất quan trọng nếu bạn nào uh, chưa biết làm thế nào để biết cái cổ phiếu dẫn đầu làm thế nào để biết là dự đoán trong thời gian tới uh, các nhóm cổ phiếu mà chúng ta quan tâm đó là những cổ phiếu mà chúng ta có thể à, đưa ra kế hoạch và thậm chí là khi mà chúng ta mua có thể mua sớm hơn mua trước hơn à, trước khi mà chúng ta nói về thị trường chung hôm nay à, nói về các nhóm cổ phiếu hôm nay ngày hôm nay ngân hàng hôm nay thì chúng ta sẽ thì, à, đến một cái phần đó là chúng ta quan sát xem tổng kết xem là à, trong hôm nay các thông tin có cái gì thị trường sẽ diễn ra ra sao à, ok thế thì để chúng ta không đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ à, bắt đầu à, trước khi mà chúng ta phân tích của thị trường hôm nay thì đây là Dũng à, chia sẻ với gì ạ à? một là gì ạ à? nó là những cái quan điểm cá nhân của Dũng à, những bạn nào mà nghe à, thấy nó hợp lý phù hợp với phong cách của mình thì các bạn có thể à, tiếp tục theo dõi hết để các bạn nắm rõ được những kiến thức nền tảng cơ bản còn một số anh chị em thì muốn mua bán theo kiểu như là gì ạ à? phím hàng thì trong kênh này cũng không có ý định phím hàng các bạn nhé hay là các bạn nhìn thấy rằng là những cổ phiếu mà sư các bạn thấy rằng là à, nếu thị trường xấu thì sao ạ thị trường xấu so hay không so. thế là cái đấy là quan điểm cá nhân của mỗi người Dũng thì Dũng là không khuyến nghị short về cơ bản là như vậy bởi vì nếu các bạn short mà các bạn thấy rằng là việc mà nó không hiểu về bản chất của nó thì chúng ta có thể gặp rất nhiều rắc rối trong quá trình đầu tư ạ đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại thị trường à, thị trường hôm nay thì uh, biến động trong một biên độ nhỏ nếu các bạn nhìn thấy ạ đây là những biến động trong biên độ nhỏ và chúng ta thấy là uh, phần lớn các cổ phiếu thì các bạn đang theo dõi thì những cái cổ phiếu nào Dũng chia sẻ thì những cổ phiếu thành công những cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua à, các bạn đều thấy rằng là nó đều có lợi nhuận hoặc là à, ít ra thì ờ, nó cũng như là giúp chúng ta có độ tự tin trong thị trường à, về cơ bản thì à, thời điểm này thì phần lớn những cổ phiếu các bạn cần phải theo dõi thật kỹ à, theo dõi cái phân tích của Dũng trước khi mà các bạn gì ạ à, nắm rõ được cái phương pháp chứ còn nếu bây giờ các bạn không nắm rõ được phương pháp chỉ tập trung nghe sau đó thì nó dẫn đến là nghe nó nó không phù hợp thì một số bạn những bảo rằng là à, nói uh, lan man hoặc là nói nó không điệu trọng tâm bởi vì chúng ta không hiểu về cái gì à, cái cái đầu đuôi như nào không nắm rõ quy trình như nào và chúng ta chỉ mong muốn này cho con cá ngay à, cổ phiếu phím hàng ngay giống như các à, kênh khác thì Dũng sẽ không có cái việc mà chia sẻ như vậy bởi vì uh, chúng ta không hiểu rõ thì đó là con dao hay lưỡi <clears throat> đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở đây là những cái thông tin lưu ý ạ à, ngân hàng hôm credit à, đây là chúng ta là đang nợ thế giới di động bao nhiêu tiền tức là ngân hàng thế giới di động có được lợi nhuận sau đó thì à, đầu tư vào cổ phiếu này hoặc là cho cái cái công ty này vay và chúng ta biết rằng là thời gian vừa rồi á, thì rất nhiều cái à, thông tin đặc biệt là các công ty liên quan đến gì à, cho vay vay lãi với lãi suất rất cao à, vừa rồi chúng ta thấy F88 cũng đã bị xử lý bởi vì các công ty này sau khi cho vay nhà đầu tư không trả lại được thì bắt đầu họ dùng các biện pháp à, chúng ta gọi là bạo lực để gì ạ à, để đòi nợ nên đây là những cái công ty này đang bị điều tra rất là lớn bởi vì thuê những cái công ty là liên quan đến gì ạ à, à, đó là đòi nợ đòi nợ thuê à, chúng ta cũng theo dõi thêm mà đây là cũng là thông tin để các bạn nhìn thấy tất cả các nguyên nhân tại sao cổ phiếu không lên được nó đều có nguyên nhân hết thứ hai là gì ạ à, tình hình khó khăn của thế giới động năm 2022 đúng không là dẫn đến là năm 2023 thì rõ ràng là cái việc mà để để tạo ra cái lợi nhuận doanh thu lớn sẽ gần như không có à, tiếp theo có một câu chuyện rất là thú vị đó là gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DGC có một nhà đầu tư mua 1.400 tức là uh, mua 140.000 cổ phiếu và sau đó thì nói với ông đội đồng quản trị là gì ạ à, bây giờ cái ông chủ tịch hội đồng quản trị mua vào để kéo cổ phiếu lên thì cái điều này là điều không bao thể xảy ra cái vấn đề đầu tiên là gì ạ cái việc mà nhà đầu tư không hiểu rõ được mua cổ phiếu để mua trên đỉnh và không hiểu rõ là cổ phiếu tuân theo quy luật thị trường quy luật thì nó là cung cầu nhà đầu tư muốn thành công không phải là nhà đầu tư gì ạ biết rõ về kiến thức không phải là nhà đầu tư nắm hiểu rõ hết về gì ạ à, kinh tế vĩ mô không hiểu rõ về cơ bản hay là ở à, kỹ thuật mà nhà đầu tư phải hiểu rõ về chu kỳ cổ phiếu à, chu kỳ cổ phiếu là quan trọng nhất chứ không phải là những cái kiến thức nền tảng kỹ thuật nhưng nếu sai chu kỳ vẫn thua lỗ nếu mà các bạn hiểu rõ kinh tế vĩ mô mà sai chu kỳ cũng thua lỗ nếu bạn hiểu rõ về gì ạ cơ bản những sai chu kỳ ở đây các bạn hiểu đơn giản là chu kỳ là chu kỳ thị trường chu kỳ về cổ phiếu cổ phiếu mà nó đang ở chu kỳ giảm xuống giảm thì cổ phiếu cổ phiếu tốt đến mấy nó cũng gì ạ không lên được đấy là cái lý do các bạn cần phải nắm rõ được trong cái việc đầu tư ok để chúng bạn chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa bây giờ chúng ta quay trở lại dòng ngân hàng nhé chúng ta quay trở lại dòng ngân hàng thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ dòng ngân hàng trong thời gian tới sẽ như thế nào một đất nước phát triển một kinh tế phát triển nó đến từ đâu ạ thế thì bây giờ chúng ta biết là ba cái trụ cột để cho một cái nền kinh tế phát triển cái trụ cột đầu tiên đó là gì ạ đó là giáo dục các bạn biết rằng là một cái nền kinh tế phát triển nó phải liên quan đến giáo dục nếu mà một cái đất nước mà gì ạ giáo dục kém thì nó sẽ không thể phát triển kinh tế được nên các bạn nên nhớ là ở Việt Nam chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua việc giáo dục cũng như là các trường đào tạo kỹ năng mềm phát triển rất là mạnh thì đây là một trong những cái nền tảng để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển mạnh hơn nếu mà thiếu giáo dục thì rõ ràng là cái việc mà một cái doanh nghiệp như là Vin VinFast không thể tăng nhanh mạnh Vin ờ, Group nó không thể tăng mạnh như vậy nếu mà họ không được đào tạo họ không được phát triển thì cái, cái tầm nhìn của họ chiến lược của họ văn hóa doanh nghiệp của họ sẽ gì ạ à? nó không thể vươn đến một cái tầm thế giới được nên chúng ta thấy là giáo dục quan trọng cái điều thứ hai đó là gì ạ giao thông các bạn biết rằng là kinh tế phát triển được bất cứ giai đoạn nào kinh tế phát triển được nó đến từ giao thông giao thông thì chúng ta biết rằng là một cái chu kỳ tăng trưởng mạnh của Trung Quốc thì trước đó là giao thông phát triển mạnh Trung Quốc bắt đầu xây rất nhiều các gì ạ rất nhiều các đường cao tốc khắp nước trên thế giới à, khắp nước ở Trung Quốc và gì ạ việc mà xây rất nhiều đường cao tốc như vậy nó làm cho giao thông đi lại tiết kiệm được chi phí là vì trong các hoạt động doanh nghiệp thì chi phí vận chuyển là chi phí rất là lớn nên ở đây chúng ta là Việt Nam đang bước vào một cái chu kỳ đó là xây dựng các đường cao tốc và đặc biệt ở Hà Nội thì chúng ta thấy là các đường cao tốc từ Hà Nội đi đến tất cả các tỉnh xung quanh Hà Nội đã có hết rồi và hiện tại chúng ta có cao tốc Bắc Nam có cao tốc thì à, cao tốc Bắc Nam và những cái đường cao tốc mà uh, ở trong ờ, Hồ Chí Minh cũng đang bắt đầu xây dựng rất là lớn đấy cái quy mô rất lớn vậy sau khi đường cao tốc mà xây dựng hoặc đang xây dựng thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó cần rất nhiều nguồn vốn để gì ạ à? để đầu tư cho những công trình đó và chúng ta đến một cái ngành tiếp theo là ngành thứ ba đó là ngân hàng chúng ta biết là ngân hàng là một, là một cái ngành cực kỳ quan trọng nó là mạch máu xương sống của nền kinh tế bây giờ nếu mà ngân hàng mà không rót vốn không đầu tư công thì rõ ràng là cao tốc không thể phát triển được nên ngân hàng là một trong những ngành mà chúng ta có thể là chủ lực nhưng để phát triển được thì vẫn còn có ba cái đó là kiềng ba chân ngân hàng giao thông vận tải và gì ạ à? giáo dục vậy ở đây chúng ta đang phân tích chi tiết về ngân hàng Dũng nói một câu chuyện đó là câu chuyện của ông Soros ông Soros là một trong những thiên tài đầu tư chứng khoán trên thế giới thì có hai người giỏi nhất trong đầu tư chứng khoán đó là ngài Warren Buffett ông này thì đầu tư giá trị tức là ông mua cổ phiếu sau đó gì ạ à? ông uh, tìm kiếm những cổ phiếu giá trị thấp hơn giá trị thực của nó và thậm chí là có khả năng phá sản ông mua vào tái cấu trúc doanh nghiệp và sau đó trở thành một doanh nghiệp bạn một là ông bán ra không thoái và hai là ông nắm giữ lâu dài đó là chiến lược của ông là là Warren phép nếu bình thường chúng ta có gì nguồn lực có nhân lực có gì ạ tiền của và đặc biệt là biết quản lý quản trị doanh nghiệp thì việc mà đầu tư giá trị đó là một trong những lĩnh vực mà chúng ta thấy là rất tuyệt vời tuy nhiên thì việc mà chúng ta không hiểu rõ về doanh nghiệp mà đầu tư giá trị trung bình giá xuống thì rõ ràng mất tiền là đương nhiên rồi và thậm chí là phá sản chiến lược thứ hai mà chiến lược mà Dũng rất thích đó là chiến lược đầu tư gì à? theo xu hướng theo chu kỳ là của ngài Soros tức là ông chỉ mua cổ phiếu giả sử như là một chu kỳ lên một xu hướng tăng thì ông mua rất mạnh và thứ hai là gì ạ trong một chu kỳ giảm thì ông sẽ bán khống và đấy là cách mà những nhà đầu tư tăng trưởng họ mua vào. tại sao Dũng lại nói điều này bởi vì thời điểm này chúng ta đang xem là vậy nền kinh tế chúng ta nó đang ở chu kỳ nào nó đang ở giai đoạn nào vậy đầu tiên là chúng ta thấy là chúng ta phải nắm rõ được những cái giai đoạn của một chu kỳ của nền kinh tế để các bạn không đợi lâu chúng ta sẽ quay trở lại phân tích về chu kỳ của dòng tiền chu kỳ của nền kinh tế thế thì đây là trước khi chúng ta phân tích về ngân hàng thì các bạn cần phải xem được cái điều này nếu không biết được điều này thì rõ ràng việc đầu tư bị thua lỗ là đương nhiên và chúng ta không thể đổ lỗi cho ai được không thể đổ lỗi cho chính phủ không thể đổ lỗi cho một ai đó mà mới đời kéo cổ phiếu lên bởi vì chúng ta đầu tư sai bất cứ giai đoạn nào chúng ta nhìn thấy cả từ trước đến nay rất lâu rồi các bạn nhìn thấy không ạ chu kỳ nào cũng thế thôi nó sẽ gì ạ chu kỳ lớn ở giai đoạn này là chúng ta một chu kỳ rất lớn thời điểm mà chúng ta thấy là chúng ta vào WTO dòng tiền chúng ta là nhà đầu tư thế giới à, nước ngoài tham gia mạnh và lúc này tiền cũng quá dư thừa nên nó tạo ra một bong bóng về thị trường chứng khoán sau khi bong bóng thì chứng khoán nổ tung thì thị trường bắt đầu giảm và rất nhiều nhà đầu tư cháy được khoản mất hết tiền ở đoạn này đấy là giai đoạn của một chu kỳ bóng bóng nếu bạn nào đầu tư vào bất động sản à vào thị trường chứng khoán năm 2006 07 thì năm 2008 gần như mất hết tài sản gần như là gì ạ bị gì ạ gặp những vấn đề đó là gì ạ à, cháy tài khoản hoặc là nợ một số tiền rất lớn sau đó thì nó bước vào một cái giai đoạn tiếp theo đó là gì ạ sau khi khủng hoảng kinh tế à, bắt đầu gì ạ ở giai đoạn suy thoái thì lúc này nền kinh tế chúng ta sẽ đây ạ đến một giai đoạn đó là kích thích kinh tế khi mà kích thích kinh tế thì dòng tiền rất là nhiều ngân hàng được cho vay nhiều và bản thân các doanh nghiệp cũng có tiền để cho vay tuy nhiên thì cái việc mà kích thích kinh tế này thì lúc này thì à, dòng tiền nó vào vào rất ngắn bởi vì à, thay vì nó vào đầu tư doanh nghiệp thì có một số thì giai đoạn này người ta tập trung vào đâu ạ tập trung vào à, chứng khoán tập trung vào bất động sản nó làm cho thị trường tăng rất mạnh và lúc đấy nó sau một thời gian lạm phát gia tăng bởi vì kích thích quá nhiều tiền mà nó không vào cho lĩnh vực đầu tư uh, doanh nghiệp mà lại vào chứng khoán lên thì sau khi chứng khoán lên lên thì nó bước vào một giai đoạn suy thoái và chúng ta biết rằng giai đoạn 2011 12 13 thậm chí là 14 là những giai đoạn cực kỳ khó khăn bởi vì lúc này lạm phát mức rất cao cực kỳ cao và đặc biệt là gì ạ lúc này chúng ta thấy rằng là phần lớn là cái dự trữ ngoại hối chúng ta rất thấp các uh, bất động sản chúng ta thấy tạo ra những sóng giai đoạn này thì sóng bất động sản có dấu hiệu đi xuống và sau đó thì nó có một cái sóng bất động sản ở Hà Nội đó là bất động sản ở cái vùng như cái ờ, chúng ta gọi là vùng ba vì và sau đó một thời gian rất dài bắt đầu nó chậm đắng và đây là giai đoạn tích lũy vậy sau một giai đoạn suy thoái thì bắt đầu nó có dạng tích lũy và tăng trưởng trong khi tăng trưởng thì nó tạo ra một quá trình tích lũy trên gì ạ đỉnh của một cái giai đoạn tăng trưởng và đây là giai đoạn để củng cố một xu hướng tăng tiếp và sau đó chúng ta biết rằng là thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ mới và sau khi bước vào chu kỳ mới từ năm 2010 17 18 và sau đó kết thúc ạ à. dù là có covid hay không thì nó vẫn cứ kết thúc các bạn nhá đây là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ ràng là dù có covid hay bất cứ điều gì thì nó vẫn kết thúc bởi vì nó là quy luật của thị trường vậy cái chu kỳ mà đi lên thì cái ngành nào là ngành dẫn đầu bất cứ giai đoạn nào nó có ngành đầu tiên là vào ngành ngân hàng lý do tại sao ngành ngân hàng tăng bởi vì thứ nhất là khi chu kỳ kinh tế đi lên thì cái bước đầu tiên người ta phải cho vay nhiều hơn vậy khi người ta cho vay nhiều hơn và thị trường đi lên tiền lại tiếp tục tạo ra vòng quay nhiều hơn cái điều đầu tiên là gì ạ à? một là gì ạ à? khi vòng quay lớn nhiều hơn thì lúc này dự trữ à lúc này là gì ạ à? cái tỷ lệ nợ xấu bắt đầu có xuống giảm khi nợ xấu giảm thì người ta lại cho được vay nhiều hơn và đấy chính là cách để cho dòng tiền quay nhanh và bắt đầu các ngân hàng họ sẽ đưa ra một số giải pháp để tiếp tục thu hút dòng tiền một là nới room tín dụng các bạn nhá nới dung tín dụng tức là thay vì là dung tín dụng đặc biệt là cho nước ngoài ít thì bây giờ là người họ nới dung rộng ra để phát hành cho một lượng cổ phiếu lớn tăng quy mô lên cái điều thứ hai là gì ạ à? họ gì ạ à? vì họ huy động nhiều hơn họ cho vay nhiều, nhiều hơn lúc này là vòng quay nhanh hơn và họ bắt đầu để vay nhiều hơn có thể dùng tài sản của mình để vay từ từ ngân hàng nhà nước và đây cũng là làm cho doanh nghiệp có thể vòng quay nhiều hơn à, tiếp theo họ bán phát hành phát hành thêm ạ à. phát hành thêm bằng cách gì ạ à? khi mà họ phát hành thêm thì về cơ bản là cổ phiếu khi phát hành thêm bao giờ nó cũng tạo ra một chu kỳ tăng rất mạnh trước khi họ phát hành trên đỉnh đấy là nguyên lý của bất cứ chu kỳ nào tức là trước khi họ phát hành đặc biệt là chu kỳ tăng thì thường họ sẽ bán ra ở trên đỉnh này trước khi kết thúc chu kỳ và ở giai đoạn này cũng tương tự như vậy các bạn thấy là những cái cổ phiếu được phát hành thì thường là gì ạ nó là trên đỉnh và sau đó thì sau giai đoạn này thì những cái cổ phiếu đó nó giảm khi nó giảm thì lợi nhuận doanh thu giảm tất cả mọi thứ giảm thì dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ à? nó giảm quy mô vốn tăng doanh thu lợi nhuận tăng thì ngân cổ phiếu đó giảm mạnh hơn và lúc này chúng ta gọi là một chu kỳ suy thoái sau khi kết thúc chu kỳ suy thoái rồi bây giờ chúng ta bước vào một giai đoạn mới chúng ta phải nhận nhìn nhận giai đoạn mới như thế nào đúng không phải biết được giai đoạn mới như nào giai đoạn mới đầu tiên trong cái đầu tiên là chúng ta nhìn rõ nhất và để biết xem là thực hư là tiền nó có tham gia vào thị trường trong thời gian tới không thì ở Việt Nam chúng ta đang là cái nước mà chúng ta biết rằng là đang có độ mở rất lớn và độ mở rất lớn thì cái việc mở lớn thì nó ảnh hưởng ngay đến gì à, cái việc mà gì à, điều hành kinh tế vĩ mô đó là tỷ giá nếu tỷ giá tăng thì chúng ta không thể nào bằng cách nào kích thích kinh tế được nếu tỷ giá tăng thì không bằng cách nào gì à, đưa ra các gói hỗ trợ được bởi vì khi mà cứ tiếp tục đưa ra thì dẫn đến một tình trạng đó là lạm phát và lạm phát thì không thể là cách nào đỡ được nên đầu tiên là tỷ giá nhưng thời điểm này tỷ giá đang ổn định và có xu đi giảm đấy thì vì bản thân là những cái nhà điều hành của của nhà nước họ đã nhìn thấy điều này họ đã biết rằng là ở Mỹ thì việc mà tăng lãi suất trong thời gian tới cái dư địa không còn nhiều nữa có thể còn một lần nữa nên cái việc mà giờ cái tỷ giá lại tiếp tục đi xuống bởi vì chúng ta biết là cái đồng USD ấy, là cái tình mang tính đầu cơ các bạn nhé nó mang tính đầu cơ nên cái việc mà khi nó hết chu kỳ nó giảm mạnh hơn và đấy là lý do tại sao chúng ta thấy là tỷ giá của chúng ta tiếp tục giảm vậy bây giờ tỷ giá giảm thì chúng ta sẽ có những điều gì cái điều đầu tiên các bạn thấy là chúng ta mua được nhiều ngoại tệ hơn vì khi chúng ta mua được nhiều ngoại tệ thì đầu tiên là chúng ta có dự trữ bắt buộc cho nền kinh tế nên cái việc mà gì ạ chúng ta bơm tiền ra kích thích kinh tế được nhiều hơn bởi vì chúng ta đã có một lượng ngoại tệ để, để đảm bảo cho việc điều hành kinh tế vĩ mô cái điều thứ hai là khi mà chúng ta mua ngoại tệ thì chúng ta lại thu được nhiều ngoại tệ hơn đúng không ạ để chúng ta lại bơm ra thị trường điều này là điều cực kỳ quan trọng và khi dòng tiền trên thị trường bắt đầu gì ạ lưu thông nhiều đã quay vòng lớn thì bắt đầu chúng ta thấy là những cái tín hiệu đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là vì người ta không còn vay ở tức là cái cái việc mà vay nợ trên liên ngân hàng bắt đầu có xu hướng giảm dần nên đầu tiên là lãi suất liên ngân hàng giảm và khi lãi suất liên, liên ngân hàng giảm thì vấn đề là người, người ta bắt đầu giảm lãi suất huy động khi nó giảm nó huy động thì bắt đầu người ta giảm nó cho vay và đấy là một cái vòng quay tiếp tục quay và đây chính là câu chuyện mà chúng ta thấy là thị trường trong thời gian tới nó chính là giai đoạn mà giai đoạn đầu của giai đoạn chu kỳ đi lên nha thế thì hôm trước thì các bạn lưu ý là giúp có nói rằng là giai đoạn đầu của giai đoạn đi lên thì bây giờ chúng ta phải xem là nhóm cổ phiếu nào dẫn đầu các bạn nhá nhóm cổ phiếu nào dẫn đầu chứ không phải chúng ta mua một cách bừa bãi mua một cách lung tung ở đây là một quá trình tích lũy đi ngang nhưng cái mà các bạn cần quan tâm đây là quan tâm này là các bạn thấy rằng là trong trường hợp Dũng có nói nó có điều chỉnh Dũng bảo thì đây là cơ hội các bạn nhớ nhỉ đây là cơ hội nên một số ai nói rằng là việc ở đây là sọt bán khống là những cái việc mà chúng ta thấy là nó không phải là cách để chúng ta đầu tư chứng khoán trong thời điểm này bởi vì lý do tại sao rõ ràng là trên thế giới thì chúng ta thấy là thông tin là ngân hàng nọ ngân hàng kia bị gì ạ à? bị phá sản trong một cái tình hình kinh tế như là Mỹ châu Âu thì ở giai đoạn này phá sản là chuyện đương nhiên mà thường xuyên xảy ra các bạn không phải lo lắng ở đây chúng ta nhận thấy là một là Việt Nam chúng ta đã tốt hơn giai đoạn trước kia rất nhiều ở giai đoạn này chúng ta biết rằng là gì ạ nhiều ngân hàng trái phiếu gần như là đóng băng thì giai đoạn này các chính sách kinh tế vĩ mô chúng ta đã mở rất là nhiều một là chúng ta có mở để gì ạ nới nới lỏng cho gì ạ những cái trái phiếu đặc biệt là trái phiếu nông sản cái thứ hai là chúng ta đã giảm lãi suất cái thứ ba là các ngân hàng bắt đầu có thể cho vay cái thứ tư là chúng ta đang mua ngoại tệ cái thứ năm là gì ạ các ngân hàng mà chúng ta đang có ở thời hiện hiện tại là họ đang gì ạ họ đang có thể gì ạ họ đang có thể nới rộng zoom tín dụng và đây chính là những cái tín hiệu đầu tiên cho một cái chu kỳ mới tín hiệu đầu tiên ạ vậy bây giờ bạn có phải mua lung tung không ạ mua lung tung hay là chúng ta đi tìm xem là những cổ phiếu nào dẫn đầu thì bây giờ ngay bây giờ hôm nay là một cái phần đầu tiên ạ Dũng sẽ làm một cái chuỗi video về ngân hàng để các bạn nhìn thấy phân tích đa chiều của ngân hàng với câu hỏi là câu hỏi đầu tiên là theo các bạn chúng ta dựa vào phân tích cơ bản của cổ phiếu ngân hàng để chúng ta mua hay là chúng ta dựa vào dòng tiền đấy ở đây cái cách tư duy mà Dũng muốn chia sẻ các bạn đây là tư duy của Dũng nhá nó không giống tư duy của số đông của ngày kia nên nếu nó không phù hợp với bạn nào thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua bởi vì nó tư duy cách giao dịch như một nhà vô địch cách giao dịch để có được siêu cổ phiếu là cái tư duy quan trọng tư duy đầu tiên Dũng đang quan tâm đến là dòng tiền đúng không ạ bạn là Phạm Quang dòng tiền đi trước khi mà nắm rõ được cái dòng tiền đi trước rồi thì bước thứ hai Dũng quan tâm đến là chất xúc tác nào đúng không cái chất xúc tác nào để tạo ra dòng tiền hôm nay thì chưa nói được chất xúc tác nhưng buổi sau tôi sẽ phân tích cái chất xúc tác bởi vì yếu tố bên trong để tạo ra dòng tiền nó khác hẳn và chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu nó rẻ bởi vì nó rẻ chứng tỏ nó đang yếu cái thị trường và không có dòng tiền bạn mua vào bạn bị gì ạ à? cứng căng cứng và các bạn sẽ thấy là mất tiền ở đó điều thứ ba là gì ạ à? là bạn cần phải tìm ra cái cổ phiếu dẫn đầu chất xúc tác là yếu tố bên trong là nguồn lực bên trong là yếu tố cơ bản nhá là yếu tố cơ bản những yếu tố là cơ bản giả sử một cái doanh nghiệp như là gì ạ như là ACB hôm nay các bạn thấy không là yếu tố cơ bản nó là gì ạ là cái yếu tố mà nó được nới rôm tín dụng và khả năng tín dụng như thế nào thì chúng ta cần xem theo dõi thêm hay là một yếu tố cơ bản là gì ạ một cổ cổ phiếu như là VPBank Việt Nam Thịnh Vượng là ngân hàng đã bán một lượng vốn cho nhà đầu tư ở nước ngoài Nhật và khi mà bán bình thường là cổ phiếu này về cơ bản là không tốt các bạn nha để dũng phân tích một đơn giản này về cơ bản là năm ngoái nó phát hành ra một lượng cổ phiếu rất lớn chia và năm nay để tạo ra lợi nhuận rất là tạo ra lợi nhuận để đáp ứng được cái tốc độ tăng trưởng doanh thu là cực kỳ khó nhưng bây giờ nó bán vốn à, bán vốn thì rõ ràng là gì ạ à? nó đã có một lượng vốn tiếp theo để gì ạ à? để quay vòng là khoảng 40.000 tỷ là con số rất lớn mà quay vòng thì đây nó làm là cái đòn bẩy để tạo ra tạo ra cái gì à? lợi nhuận doanh thu tạo ra có thể chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới thì đấy là một cái gì ạ đòn bẩy đó là một cái gì ạ? chất xúc tác quan trọng nhưng tuy nhiên để biết cái chất xúc tác này như nào thì chúng ta cần phải phân tích thêm tiếp theo là gì ạ chúng ta cần phải tìm ra cổ phiếu dẫn đầu phải tìm cổ phiếu dẫn đầu cùng là nhóm ngân hàng nhưng thằng nào dẫn đầu trước thì thằng đấy khỏe nhất còn thằng nào mà yếu nhất thì chúng ta không mua và cuối cùng là chúng ta tìm đến cái điểm mua thời điểm mua chính xác thì đấy là cái lý do các bạn cần quan tâm bây giờ chúng ta sẽ không phải đợi lâu chúng ta bắt đầu phân tích đúng không ạ à, Dũng muốn nói điều này để các bạn biết rằng là không phải là cổ phiếu mà chúng ta thích là nó thành công chúng ta không thể là yêu cổ phiếu được cổ phiếu thành công là cổ phiếu lên giá và chúng ta kiếm được lợi nhuận còn cổ phiếu không thành công là gì ạ chúng ta mua, mua bị lỗ và nó không kiếm được lợi nhuận chúng ta thì chúng ta gọi là cổ phiếu không thành công đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cổ phiếu ACB à, cách mà Dũng phân tích cái cổ phiếu các bạn à, lưu ý cho Dũng này đó là đầu tiên trong cái quá trình phân tích thì Dũng phân tích cái xu hướng của cổ phiếu so với thị trường chung trước đầu tiên các bạn nhìn thấy thị trường chung đây ạ các bạn nhìn nhá bắt đầu nhìn thấy thì trên cái thị trường chung này các bạn nhìn thấy rằng gì ạ cái các chỉ số của VN Index này hiện tại nó đang nằm dưới cái đường xu hướng 200 ngày 150 ngày và thậm chí là gì ạ nó đang nằm dưới 50 ngày về cơ bản thì chúng ta thấy là đây là một cái xu hướng sideways đi ngang đấy sideways đi ngang vậy khi mà cổ thị trường chung đang xuống sideways đi ngang thì bây giờ chúng ta thấy đây là lựa chọn các cổ phiếu theo thị trường chung này là lựa chọn nó không kiếm được nhiều tiền bởi vì các bạn nhìn thấy cả giai đoạn này thị trường chung toàn mua mua là lỗ và thậm chí là cổ phiếu yếu hơn là chúng ta cả lỗ nhiều hơn nên nếu mua ở vùng này thì có thể có lãi và thậm chí là gì ạ lãi không được bao nhiêu cả nhưng rõ ràng tỷ lệ thua lỗ thấp nhiều hơn chúng ta chưa phân tích cái thị trường chung nó ra ra sao và đầu tiên chúng ta sẽ nhỉ vậy cổ phiếu này thì rõ ràng là nó đang nằm trên MA 50 150 và gì ạ à? MA 50 đấy là góc độ đầu tiên ạ à. góc độ thứ hai là chúng ta đang lưu ý ở đây đây là góc độ thứ hai nhìn về các yếu tố và chúng ta thấy là điều chỉnh đây chúng ta là những cái đợt điều chỉnh ở đây ạ à chúng ta sẽ phân tích những đợt điều chỉnh này để chúng ta đợt điều chỉnh đầu tiên ạ à, thì chúng ta thấy là khối lượng rất lớn ạ à, rất lớn nhưng tuy nhiên thì cái sự bán tháo không diễn ra lý do tại sao điều chỉnh bởi vì nó gặp cái vùng kháng cự mạnh các bạn biết là quy luật cung cầu rồi quy luật cung cầu không bao giờ sai trên thị trường chứng khoán nha không bao giờ sai các bạn nhận quy luật cung cầu không bao giờ sai nên việc mà bạn cần phải nắm rõ quy luật cung cầu một số nhà đầu tư thì có thể mua ở vùng này rồi chúng ta đang bỏ qua tại vì những cái vùng như này đó là những cái vùng mà uh, cái khối lượng nó không đạt nên chúng ta bỏ qua vậy bây giờ chúng ta đang xem là cái giai đoạn tới nó sẽ diễn như nào nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là bắt đầu giảm về vùng hỗ trợ khối lượng lớn nhưng giá không giảm mạnh thì rõ ràng là cũng là tín hiệu tích cực những lần thứ hai khối lượng gãy đường SMA 50 khối lượng lớn hơn nhưng rõ ràng nó không có sự bán tháo về cơ bản thì nó vẫn gì ạ à, cho chúng ta một cái tín hiệu tích cực lần thứ ba chúng ta thấy là bắt đầu gì ạ à, đây là những lần thứ ba thì nó cũng giảm mạnh hơn xuống vùng đáy nhưng nó không giảm mạnh hơn cũng tích cực nhiều hơn lần thứ tư chúng ta cũng đã bắt đầu có những tín hiệu về khối lượng à, bắt đầu lớn hơn bình thường nhưng rõ ràng rồi ạ à, ở phía trên là cản rất lớn cản cực kỳ lớn nên cổ phiếu này vẫn chưa lên được và hôm nay chúng ta thấy là sau khi lần thứ tư thì bắt đầu chúng ta thấy hôm nay có khối lượng lớn với khối lượng lớn ở đây chúng ta sẽ dựa vào như gì ạ ở đây chúng ta nhìn một góc độ nào khối lượng lớn này về cơ bản thì không thể là khối lượng nhà đầu tư có cá nhân đúng không nhà đầu tư cá nhân mua nhiều như này được và đây nó phải là tổ chức nhưng ở đây chúng ta biết rằng là dù là tổ chức hay không thì rõ ràng phía trên này là những cái cản rất lớn nên đề gì ạ à? thông thường một cái cổ phiếu mà có khối lượng lớn lên như này nó chưa lên thì chúng ta để đây là cái điểm nhấn để cho nó theo dõi không? còn thực tế chúng ta mua cổ phiếu này Đó, mua cổ phiếu này thì cái việc gì ạ à? mua cổ phiếu này thì việc mà gì ạ à? thời điểm để nó lên nó sẽ cần thêm để ra vậy đầu tiên là gì ạ à? nếu trong trường hợp nha đây là trong trường hợp tại vì đây xu hướng này trong trường hợp chúng ta thấy là những cái vùng này này hôm nay là khối lượng lớn và nó có thể test lại hết tích lũy ở vùng này và chúng ta sẽ có một cái điểm mua sớm chúng gọi mua sớm đầu tiên khi nó vượt qua cái đường SMA dạ, đây là chúng ta gọi SMA 50 đây chúng ta điểm mua sớm nhưng cái khối lượng này nó có thể cần test thêm một vài ngày nữa vì khối lượng lớn này mua cổ phiếu đã hấp thụ một lượng lớn lớn gì ạ à, lượng bán ra nhưng đã gì ạ à, cho ta thấy rằng là việc nhà đầu tư tổ chức họ đã mua một lượng lớn ở đây tức là cái nhà đầu tư lớn họ đã mua lớn nên cái xác định để giảm sâu hơn giảm sâu hơn giảm sâu hơn giảm mạnh hơn nữa thì rõ ràng vùng này là vùng cản rất mạnh các bạn hiểu không ạ tức là một cái vùng cản đã có nhiều người mua thậm chí là tổ chức mua tại vì khối lượng này là khối lượng rất lớn thì rõ ràng vùng này là vùng cản rất mạnh và khả năng giảm sâu giảm sâu nữa sẽ gì ạ à? là một cái gì ạ à? chúng ta sẽ thấy rằng là khó có thể giảm sâu tuy nhiên chúng ta đang cần điểm mua sớm là gì ạ à? đây là mua sớm và thông thường cổ phiếu giảm mua sớm bất cứ cổ phiếu nào đặc biệt là cổ blue chip thì cái việc gặp là gần những cái đỉnh ngắn hạn này nó sẽ có xu hướng yeah, kiểm tra lại nha các bạn nhớ là xu hướng kiểm tra lại và nhà đầu tư mua ở cái vùng sau khi kiểm tra lại thì đây chính là cái cách mua an toàn hiệu quả không phải đợi lâu chúng ta mua không phải là mua giá rẻ mà chúng ta mua cổ phiếu tăng ngay các bạn nhá mua là cổ phiếu tăng ngay Dũng ví dụ cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ ở đây là một cái chu kỳ cổ phiếu ạ à. vậy bình thường là chúng ta mua ở đâu ạ chúng ta sẽ gì ạ một là quá trình rũ bỏ đấy ạ thì chúng ta có cái cách mua là mua ở đây đấy, sau khi rũ bỏ tăng ngay chúng ta mua đấy là cách mua mà Dũng thấy an toàn hoặc là các bạn mua ở đây đó là cách mua an toàn sau khi mua ở đây thì các bạn mua ở phía trên này rủi ro tại vì nó có thể bị gãy thì lúc ấy chúng ta an toàn hoặc là một số thì chúng ta mua ở đây sau khi rũ bỏ rồi chúng ta mua ở đây thì đấy là an toàn hoặc chúng ta có thể có rất nhiều cách mua khác nhau nhưng đấy là cách mua an toàn vậy câu hỏi đặt ra gì ạ à? tại sao không mua cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua cổ phiếu tăng trưởng trong một chu kỳ tăng mua xong là nó lên mua xong là chúng ta kiếm được lợi nhuận còn mua cổ phiếu giá rẻ mua xong nó không lên và thậm chí là gì ạ nó nằm bẹp xuống và đây chính là lý do chúng ta gì ạ trong trường hợp có cái tín hiệu này thì chúng ta mua sớm còn ở đây chúng ta nhìn là nhìn là tín hiệu khối lượng lớn ở đây là tích cực tích cực bởi vì ạ đã dòng tiền lớn tham gia vào và cổ phiếu này đã hấp thụ hết thì đấy gọi tích cực thôi còn để lên được thì các bạn nào đã học của DVD rồi thì nó cần phải gì ạ có khối lượng nhỏ giọt tức là siết chặt để đảm bảo cái việc mà tăng hay không ạ đấy thế thì ở đây cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Vietcombank tại sao chúng ta lại nói cổ phiếu Vietcombank nếu bạn để ý thì Dũng có chia sẻ với cổ phiếu này với các bạn rồi nếu bạn nào đã từng theo dõi thì Dũng bảo là cổ phiếu này nó đã giảm điều chỉnh này à tức là cái cổ phiếu này kiểu gì nó cũng điều chỉnh về đây ạ à. nếu các bạn nào đã từng nghe có thể comment cho Dũng cái số 1 đúng không ạ tức là bây giờ không phải là nó giảm thì Dũng nói giảm mà thực tế là gì ạ à? chúng ta cần đã biết trước nó giảm rồi để chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái nhịp thứ hai ạ à. vậy đây là một cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta có thể biết trước lý do tại sao chúng ta biết trước bởi vì một cái biên độ lớn như này biên độ lớn từ đỉnh này nó rơi xuống là một cái biên độ rất là lớn và một cái biên độ hồi lên khi biên độ hồi lên nó không có sự tích lũy đây nó không có sự tích lũy hồi lên như này thì cái việc mà không có sự tích lũy thì cái việc mà gì ạ à? cần phải test lại là đương nhiên test lại đương nhiên nhưng bạn lưu ý những cái cổ phiếu vốn hóa lớn blue chip mà đặc biệt là gì ạ nó đang gần 100 thì cái gì ạ nó không lên được quá mạnh 50 phần trăm cổ phiếu này có thể gì ạ sau khi tích lũy thì lên được 50 phần trăm bởi vì thứ nhất là nó phụ thuộc vào thời gian tích lũy đây là một khoảng thời gian tích lũy dài nhưng cái biên độ lớn thì cái thời gian tích lũy tiếp để cho cổ phiếu lên cổ phiếu này đang mạnh hơn thị trường rất mạnh bởi vì lý do tại sao các bạn biết là xu hướng của thị trường chung thì đang đi ngang trong khi đó xu hướng cổ phiếu này là gì trung hạn đang tăng dài hạn đang tăng và ngắn hạn nó đang củng cố ngắn hạn đang củng cố vậy cái điều đầu tiên là quá trình hồi phục trong ngắn hạn này bắt đầu nó cắt đường SMA 50 MA gì ạ à, 20 thậm chí là MA 10 đang xuống hồi phục và việc cổ phiếu này cần thêm thời gian tích lũy trong khoảng 1 đến 2 tuần trước khi chúng ta có điểm mua cực kỳ an toàn là điểm mua sau bây giờ chúng ta sẽ phân tích là lý do tại sao cổ phiếu này tăng mạnh đấy lý do cổ phiếu này lại mạnh hơn thị trường với câu hỏi đặt ra là gì ạ có lẽ là các bạn nhìn thấy ở cách đây năm 2020 21 nhiều người mua cổ phiếu Vietcombank vì yêu thích nhưng cả chu kỳ Vietcombank chỉ tăng được không được 50 phần trăm mà phải rất nhiều thời gian trong khi đó thì ạ à, nếu bạn mua mà một cổ phiếu ngân hàng quốc tế hoặc là một ngân hàng nào đó thì các bạn thấy rằng là gì ạ à, nó đã tăng ít nhất là x2 và thậm chí có nhiều cổ phiếu là x5 vậy điều đầu tiên là gì ạ à, bạn mua cổ phiếu dẫn đầu thì bạn mới x được còn bạn mua cổ phiếu bét bạc ở giai đoạn này các bạn nhìn thấy đây là giai đoạn mà cổ phiếu nó đang nằm bét bạc đây thị trường chung tăng từ đây lên rất mạnh trong khi đó cổ phiếu này gần như không tăng Đấy, cả một chu kỳ này tăng rất là ít nên rõ ràng là gì ạ một cái chu kỳ nó không thể tăng nhiều như này thì chúng ta thấy là mất rất nhiều chi phí vội nên ở đây chúng ta thấy là việc đầu tiên đầu tư đầu tiên đó đây dũng lấy một cái cổ phiếu gì ạ rất mạnh nha đây là cổ phiếu rất mạnh trong nhóm ngành ngân hàng các bạn nhìn thấy là cổ phiếu này giá 5 sau khi mà chia thì nó ra khoảng bao nhiêu ạ à? gần 40 38 tức là ít khoảng là 5 lần đó. thế thì câu chuyện đấy là chúng ta tạo ra những cổ phiếu dẫn đầu hay là mua những cổ phiếu bét bảng vậy thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là cái cổ phiếu Vietcombank mà chúng ta đang có nó có dấu hiệu nha đang có dấu hiệu dẫn đầu dẫn đầu thôi ạ à. còn bây giờ chúng ta cần phải sau những cái lần rũ bỏ những cái lần test cung test cầu này các bạn nhớ thế này nên ban nãy bạn là cái ai à, bạn bạn có nói rằng là bây nó rũ bỏ rũ bỏ là việc tốt các bạn nhớ này trong đầu tư chứng khoán thì tất cả những cái chu kỳ lớn bao giờ nó cũng rũ bỏ nhớ chưa nó rũ bỏ trước khi nó mới lên được hoặc là nó phải tích lũy trước khi lên được vậy nó tích lũy chưa hay là nó đang gì ạ à? tích lũy yếu nếu tích lũy yếu nó phải rũ bỏ vậy ở đây các bạn nhìn thấy là đang tích lũy khỏe hay tích lũy yếu ạ à? nó chưa có điểm nhấn về khối lượng trong quá trình kéo lên như này nó gì ạ à? nó không đạt khối lượng vậy tích lũy khỏe hay tích lũy yếu ở đây bạn lưu nhá nên một cổ phiếu tích lũy yếu thì đừng có nói rằng là nó tốt mà các bạn cần phải gì ạ à? xem xem nó đang ở giai đoạn nào ok à, trước khi chúng ta phân tích vào cổ phiếu thứ ba thì à, tối mai tối mai tức là ngày hôm nay là ngày 30 Dũng có một cái chương trình đó là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thế thì uh, các bạn nào là đầu tư mới hoặc là các bạn đầu tư lâu năm mà muốn tìm hiểu phương pháp đầu tư thì đây là chương trình hoàn toàn miễn phí thì có thể đăng ký vào cái đường link bên dưới để chúng ta giao lưu vào tối ngày mai tối mai ngày mai chúng sẽ hướng dẫn cho các bạn à, chương trình này ở ờ, trước mắt là Dũng sẽ có hai ngày Đấy. ngày đầu tiên thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao các bạn đầu tư chứng khoán à, nguyên nhân tại sao cái thứ hai là các gì ạ cái quy trình tư duy đúng cái năm bước để các bạn có tư duy đúng trong đầu tư và tiếp theo là chúng ta sẽ nói là làm thế nào để các bạn từ những người không biết được à, không có kiến thức à, làm thế nào để chúng ta đi hướng đi đúng ngay từ đầu thay vì chúng ta gì ạ không hiểu rõ chúng ta đi sai và dẫn đến gì ạ chúng ta phải trả giá rất đắt tại vì các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì cái số lượng nhà đầu tư thì mất tiền rất lớn tại sao họ mất tiền ạ phần lớn mọi người kiếm mất tiền nhưng sau đó họ mất chứ không phải là họ mất tiền nếu họ mất thì họ không chơi đâu ạ họ mất họ không chơi đâu ạ nhưng vì họ kiếm được nhiều quá rồi nên họ mới mất bao nhiêu các bạn đã từng ở trong giai, giai đoạn này à? bản thân Dũng ở giai đoạn này nếu bạn ở giai đoạn này đã từng kiếm được rất nhiều tiền rồi xong mất ạ à? comment số 3 comment số 3 nếu bạn bản thân thì Dũng đã trải qua giai đoạn mất mát khi mà mình kiếm được nhiều tiền trong đầu tư sau đó cái bí mật đầu tiên là gì ạ chúng ta không nắm rõ được chu kỳ của nó không nắm rõ chu kỳ thì lỗ là đương nhiên ạ à. vậy cái chu kỳ của này với việc công banh là đang chu kỳ tăng nên cái xác suất gì ạ nó tăng tiếp là cao còn với với gì ạ với thị trường thì nó đang chu kỳ tích lũy hai cái khác nhau nhá một thằng là đang tích lũy một thằng chu kỳ tăng nên bây giờ chúng ta đi lựa chọn những thằng khỏe nhất thị trường bây giờ chúng ta xem là cổ phiếu CDG nó cũng khỏe về cơ bản nó đã vượt qua vùng kháng cự mạnh này nhưng tuy nhiên sau khi nó vượt qua thì chúng ta thấy là dòng tiền ở giai đoạn này nó chưa đủ lớn nó vẫn đang yếu dù là gì ạ xu hướng trung hạn dài hạn nó đang tốt nhưng dòng tiền đang yếu vậy dòng tiền đang yếu thì làm sao để có dòng tiền mạnh một là gì ạ nó có hai kịch bản là nó phải tăng rất mạnh kịch bản là tăng rất mạnh để vượt qua những cái đỉnh đỉnh này và sau khi tăng mạnh thì gì ạ nó không bao giờ lên được ngay các bạn nhá không bao giờ lên được ngay đấy là cái tư duy nên cái việc mà gì ạ chúng ta cũng chẳng phải lo lắng khi cổ phiếu này tăng mạnh vì cái vùng cản này vì là cổ phiếu này là cổ phiếu tích lũy dài vì cổ phiếu này là cổ phiếu blue chip nên việc đầu tiên là gì ạ các bạn nhìn này à, những cái cổ phiếu tăng mạnh này đấy việc đầu tiên là gì ạ sau khi tăng mạnh thì nó sẽ tái tích lũy hoặc là nếu nó phải nằm trên một cái nền tích lũy rất là mạnh ở trên đỉnh này đấy. trên đỉnh nền tích lũy mạnh và sau đó gì ạ nó sẽ có quá trình rũ bỏ nên ở đây chúng ta thấy là nếu quá trình tích lũy này diễn ra thì chúng ta mua còn không thì gì ạ à? chúng ta sẽ đợi nó tái tích lũy Đó, đợi nó tái tích lũy tức là nó sẽ có quá trình điều chỉnh điều chỉnh một thời gian nếu khối lượng cạn kiệt trước khi chúng ta chúng ta gọi là tham gia vì bạn mua cổ phiếu ở đây đố các bạn thấy rằng là có thể khả năng rủi ro các bạn được đây là cách đầu tư an toàn mua cổ phiếu dẫn đầu và đầu tư là thắng còn nếu các bạn mua sau đó để nằm im đó và đợi 3 đến 5 năm thì năm thứ ba khi là gì ạ cháy tài khoản rồi nên ở đây chúng ta nhớ là phải đầu tư theo chu kỳ chứ còn nếu bây giờ nói bừa 5 năm nó thành công thì cái cách nói là cách nói như vậy là rất nguy hiểm bây giờ thử xem các bạn đúng là 5 năm thành công ạ lại quay trở lại Dũng nói xem đúng không các bạn nhìn cái cổ phiếu này xem là bao nhiêu năm đây là chỗ này đây là một cổ phiếu như này đây là một chu kỳ của nó với chu kỳ của nó tích lũy rất là dài nhưng sau đó gì ạ sau một thời gian nó vào chu kỳ mới thì cái chu kỳ này từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021 mất một năm là nó đã bước vào chu kỳ suy thoái rồi một năm đấy ạ đúng không một năm là suy thoái rồi bạn nhìn thấy cổ phiếu kể cả hòa phát đấy ạ chúng ta lấy một cổ phiếu khác đấy ạ hòa phát xem là nó bao nhiêu năm ạ chúng ta cũng thấy tương tự như vậy vậy hòa phát các bạn nhìn thấy không đây là hỏa pha vậy cái chu kỳ của nó khi nó bước vào một chu kỳ tăng sau khi vượt thì chúng ta thấy bắt đầu gì ạ từ giữa năm 2020 sau đó thì đến gì ạ khoảng giữa 2021 là đã hết kết thúc chu kỳ một năm nữa ạ sau đó thì kéo lên tạo ra mô hình hai đỉnh trước khi đi xuống nhiều người bảo đây là một chu kỳ mới nhưng cổ phiếu nó tạo ra hai đỉnh trong quá trình chạy nước rút lại bảo chu kỳ mới sau đó lại tiếp tục bảo rẻ mua và nhiều nhà đầu tư bị cháy tài khoản bởi vì mua ở toàn giá 40 50 bởi vì nó tốt bởi vì nó nổi tiếng bởi vì nó gì à nó nghe nó hay nên tất cả chúng ta đều là bị lừa bởi vì toàn đầu tư ngược chu kỳ thì không biết nhà mình có ai đã từng ngược chu kỳ không ạ nếu anh chị em nào đã từng ngược chu kỳ thì có thể uh, cứ mạnh dạng comment cho Dũng uh, số 5 nha đã đầu tư ngược chu kỳ tức là càng giảm lại càng mua và lúc này bởi vì trên thị trường trên thông tin đại chúng người ta nói là cổ phiếu rẻ tốt đây là cơ hội để mua vào ngàn năm có một nhưng đó là cái sai lầm nghiêm trọng sai lầm phổ biến của số đông nhà đầu tư số đông nhá không phải là gì ạ không phải là riêng các bạn đâu đấy bạn quân đầu bếp tuyệt vời ạ à. nó là số đông nhá không phải là một đâu ạ tại vì cái này là cái gì ạ tại vì thị trường Việt Nam Dũng không Dũng tin rằng là cái số này nó lên đến 80 phần trăm các bạn thử xem nào càng giảm lại càng mua đấy 80 phần trăm luôn nha là vì họ bây giờ nó bước vào một chu kỳ mới đây bước vào chu kỳ mới này nó tái tích lũy à đây đang tái tích lũy tái tích lũy phải xem là đây các bạn nhìn này nếu nó tái tích lũy tái tích lũy dài khối lượng lớn thì nó phải làm gì ạ à? tái tích lũy dài khối lượng lớn biến động mạnh thì phải làm gì tài dài khối lượng lớn biến động mạnh chứ phải rũ nó không lên được đâu ạ à? rũ còn trong hợp nó rũ nó kéo lên khi nào nó lên được thì nó phải siết chặt Đấy. công thức nó chỉ đơn giản như vậy bạn về bạn đi tìm tất cả các cổ phiếu nào nó cũng như vậy nó đơn giản quá nên các bạn không thích học nó đơn giản đến mức là gì ạ à? một đứa học sinh lớp 5 nếu mà dạy nó bài bản nó đầu tư tốt hơn chúng ta và thậm chí là những người không biết gì họ có khi đầu tư tốt chúng ta nhưng cái sai lầm lớn là họ đi đi nghe mách nước của ai đó nên họ làm sai chứ còn thực tế là gì ạ à? cứ làm theo đúng sẽ là ok chúng ta sẽ phân tích ạ tiếp tục xem là cái cổ phiếu gì ạ à. thì PVIDB nó có mạnh hơn thị trường không nó rõ ràng là mạnh hơn thị trường đúng không cổ phiếu này mạnh hơn thị trường thị trường đang xoay quay nó đi lên tít phía trên này và các bạn biết rằng là trong đầu tư nó có một bí mật mà ít ai tiết lộ cho các bạn đó là một cổ phiếu mạnh là nó nằm tích lũy trên đỉnh 52 tuần đúng không 52 tuần là đỉnh tích lũy và nếu bạn xem trên biểu đồ tuần cái đỉnh tích lũy này khoảng độ 9 đến 13 tuần bây chúng ta xem xem là nó đạt bao nhiêu tuần rồi ạ và chúng ta thấy là 2 4 6 8 10 11 tuần rồi nhưng 11 tuần này vì sao nó chưa an toàn bởi vì các bạn nhìn thấy nó gọi là cái gì ạ à? cái 11 tuần này nó lỏng lẻo cái xu hướng của nó dòng tiền vẫn chưa ổn định nếu dòng tiền lỏng lẻo chưa ổn định thì chúng ta cần gì ạ à? những đợt rũ bỏ nhiều hơn hoặc quá trình này siết chặt chặt chẽ hơn đỉnh năm hai tuần là đỉnh quan trọng có hai dạng đầu tư một dạng đầu tư thứ nhất là gì ạ à? họ thấy những cái đỉnh giảm năm hai tuần họ mua vào và phần lớn cổ phiếu đấy là cổ phiếu rác và cuối cùng vứt vào xó mất tiền một dạng cổ phiếu thứ hai là nó khỏe nó chạy trước đỉnh 52 tuần thì nhà đầu tư lại sợ và không ra mua nên tất cả những ông nào mà thành công là ông toàn mua ở phía trên này đấy là lý do nhưng bây giờ chúng ta thấy là dù nó đang tích lũy nhưng cái vùng này nó chưa ổn định đợi nó ổn định thêm có hai cách để an toàn cho đỉnh năm hai tuần nếu mà nó rũ bỏ gãy SMA 50 sau đó nó kéo lên thì bạn mua ở cái cục kéo lên này bạn thấy là thành công rất là lớn Dũng đang phân tích cho các bạn thấy rằng là các bạn nhớ này này để các bạn đừng có uh, tức là tức là cái việc đầu tiên là các bạn ghi thật kỹ cái điều này tất cả cổ phiếu các bạn ghi kỹ sau đó một thời gian các bạn thấy rằng là những kịch bản cũng đưa ra các bạn thấy ứng dụng là tại lý do tại sao kiến thức ở đây là kiến thức rất là sâu rồi à? cực kỳ sâu nếu bạn nào hiểu rõ bạn nào đọc sách của Mark Miner Miner Mini đọc sách của Soros đọc sách của Lee Mo đọc sách của O'Neill thì tất cả những kiến thức này đó là kiến thức rất là sâu nếu các bạn nào đã từng đọc và thấy như vậy thì có thể chia sẻ comment cho số 10 tức là kiến thức này là kiến thức cực kỳ sâu và cái việc mà gì ạ à, bạn không hiểu rõ kiến thức này thì dẫn đến gì ạ à, một là không, rất khó để x2 thậm chí x5 tài khoản trong một xu hướng bắt đầu hồi phục bởi vì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta tìm được cổ phiếu mạnh nhất chứ không phải là lúc thị trường lên rồi mua mua mua nhưng không biết khi nào bán ra và đấy mất, mất tiền nên đây là cái mà chúng ta thấy là rũ bỏ rũ SMA 10 50 nhá và nó gãy lên thì đây chính là kịch bản có một cái cổ phiếu trước đây Dũng mua VRE VEA các bạn nhìn đấy đây là một cái cổ phiếu mà Dũng thấy rất là vui ạ đây là cổ phiếu VEA VEA VEA đây ạ VEA đây đoạn trước có bây giờ Dũng bỏ rất mạnh đây các bạn nhé đây đang lên à Dũng hết Đấy, nó rũ như này thì nhiều nhà tư mất hết tiền Đấy. nhưng rõ ràng nó đi lên thì bắt đầu mình làm gì ạ à? đấy và đây mua này bạn nếu bạn mua ở đây này cứ giá khoảng 25 đi 24 25 thì bán ở phía trên này cũng 30 30 phần trăm thời gian ngắn đúng không bán xong cổ phiếu tích lũy xong kệ nó bắt đầu chúng ta lại mua sớm và sau khi mua sớm lại mua thêm một điểm nữa thì lúc này đỡ mất khoảng thời gian rất dài đây. mua xong thì chúng ta lại thêm được một khoảng thời gian nữa cách mua như vậy tại vì sau khi cổ phiếu mà nó tăng khoảng 30 phần trăm thì nó sẽ tái tích lũy khoảng độ gì ạ à? nhiều tuần đấy rất nhiều tuần trước khi lên nên tại sao cứ đầu tư nắm giữ làm gì nhưng để các bạn đầu tư được thì các bạn cần phải có đôi chút kiến thức vậy cổ phiếu gì ạ à? đó thì, thì như thế này để các bạn hiểu rõ rằng là không phải là cứ mua bừa bãi được bởi vì nó tốt nhưng nó vẫn gì ạ à? đang yếu dòng tiền đang yếu thì đợi thế mà nếu mà rũ thì dòng tiền yếu rũ mà lên mạnh thì tốt còn nếu mà lên mạnh thì những dòng tiền nó không đạt thì lại gãy tiếp nha bây giờ chưa có thời gian để phân tích từng cổ phiếu cổ phiếu VID uh, à, VDBank cổ phiếu này cổ phiếu này thì đã có dòng tiền lớn nhưng họ đã thu gom theo kiểu rất mạnh này đây thu gom cả các khối lượng lớn và sau đó test lại và chúng ta có điểm mua sớm đây sau khi mua sớm thì việc đầu tiên đó đây một cản rất mạnh các bạn nhớ này cái cản này nó phải tích lũy cũng nhiều tuần đấy nếu các bạn nhìn ở đây là số tuần có cái quảng này rất lớn nó phải mất dung nghĩa khoảng 30 tuần thì khi nó mất 30 tuần này thì cái tuần này nó không thể nào một hai tuần được dù nó đang xuống lên nên cổ phiếu này là cổ phiếu chúng ta đợi sau với cái thời gian tích lũy ở đây nó quá lớn dù dòng tiền ở đây rất là mạnh nha dòng tiền nên dù là dòng tiền mạnh thì cái cổ phiếu này nó cần thời gian nhiều hơn xu hướng của nó thì hiện tại nó cũng đang khá tốt đường MA 20 cắt lên rồi 150 nọ kia ở đây thì Dũng lấy các đường trung bình động này để tình xu hướng nhưng về cơ bản để xác định xu hướng thì phải sử dụng VSA để xem là xu hướng có mạnh hay yếu nha còn không phải cứ lấy xu hướng này là để xác định thị trường cái cổ phiếu này đợi thêm thời gian tích lũy một cổ phiếu tiếp theo thực ra là gì ạ nói các bạn là gì ạ cổ phiếu này là không muốn chia sẻ các bạn hiểu không ạ nếu bạn nào hiểu thì comment hiểu ạ không muốn chia sẻ bởi vì thứ nhất là gì ạ thông thường chia sẻ dù nó tốt các bạn mua nhiều quá mua trước cổ phiếu không lên nhưng khi mà cổ phiếu tăng mạnh bứt phá mạnh thì cổ phiếu thì à, tăng rất nhanh rồi các bạn không mua được bởi vì các bạn thấy nó giá ra và các bạn không hiểu bản chất của nó nên khi mà các bạn mua cổ phiếu á, dù vì các bạn không hiểu bản chất của nó thì dù có public nó cũng không lên được nha có đưa ra các bạn không mua được thế thì đầu tiên là các bạn thấy là một cổ phiếu mạnh đây là vùng chúng ta gọi là một cái vai đây là một cái vai như vừa nãy chúng ta nói về cổ phiếu VBank thì cái vai này rất là rộng để nó hấp thụ toàn bộ tích lũng cung treo lơ lửng ở đây ạ à. tức là nhá các bạn hiểu đơn giản này cái mẫu hình nó luôn đúng vì tuân theo quy luật cung cầu nếu bạn nào hiểu ở đây thì bạn thấy rằng là một là phía bên này là những nhà đầu tư bị thua lỗ à, rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây hay chúng ta gọi là lượng cung treo lên lực ở đây đúng không có nhiều nhà đầu tư họ chưa bán họ và thứ hai là một loại lượng nhà đầu tư chúng ta gọi là mua ở đây nếu bạn nào học về nến và đặc biệt là hiểu về nến tuần thì đây là đáy rất là tuyệt vời đúng không ạ đây là chúng đang nói về tuần ạ nếu các bạn nhìn và biết được cổ phiếu trên đến tuần thì có phải là đây là đáy rất là cứng rất là chắc không ạ à? bởi vì lý do tại sao một lần thứ nhất là kéo lên khối lượng thấp nhất lần thứ hai rũ bỏ về đáy nhưng khối lượng tăng mạnh hơn lần thứ ba rũ về đáy khối lượng tăng mạnh hơn nữa chứng tỏ là gì ạ đáy này là cực kỳ chắc chắn Đấy. đầu tiên chúng ta chắc chắn nên cái việc thứ hai là gì ạ khi mà bạn mua khi mà cổ phiếu vượt qua SMA 50 ở đây giả sử chúng ta bỏ qua rồi thì bắt đầu cổ phiếu lên đến đây thì đầu tiên là giai đoạn đầu của một chu kỳ nó phải biến động lớn lý do tại sao bị biến động lớn bởi vì những nhà đầu tư ở đây kẹt quá nên họ bán nó đặc biệt biến động lớn giai đoạn hai nó siết chặt nên chúng ta nhìn ở giai đoạn đầu nó biến động lớn mà biến động lớn bạn mua vào thì sao ạ đấy mua vào thì rõ ràng sau khi bạn đến vùng này là bạn không mua nếu các bạn thấy là rõ ràng là đến đây nó lại gặp cái cả lớn này sẽ tiếp tục đen và nếu bạn nào hiểu rõ nếu bạn nào đã hiểu rõ được cái mẫu hình này rồi thì đây là cổ phiếu dành cho chúng ta đây là mỗi mẫu mẫu hình biên độ thu hẹp đó là nằm trong một cái chương trình đó là đầu tư nhà vũ địch và dũng đang đào tạo thì bạn nào hiểu rõ được mẫu hình này thì đây là cổ phiếu sau khi siết chặt tiết cung nếu mà sau khi cổ phiếu siết chặt tiết cung thì bạn thấy là tiết cung ở đây ạ thì hoặc là thị trường giảm mạnh và cổ phiếu có giảm nhưng nó hồi mạnh đầu tiên thì cái vùng này chúng ta chỉ mua khi vượt thoát ra khỏi cái đỉnh này khối lượng lớn qua hẳn đi ạ không sao ạ qua hẳn của người ạ năm like nha yeah, năm like cũng được năm cái cái năm không phải năm điểm cũng không sao ạ để nó vượt thoát ra khỏi cái đỉnh này khối lượng lớn bạn mua Đấy, tranh nhau mua cũng à, xin lỗi đây này đây ạ tranh nhau mua cũng không sao không và nếu mà khối lượng lớn trần thì càng tốt thì đấy là cách mua đấy được chưa thì đấy là cách ạ à. bạn nào mà không phù hợp á vào mà nói mà nó không xây dựng á, thì dũng ao nhá để đấy đây bạn này vào để nghe cho nó hết đi ạ à. nắm rõ đặc biệt là bạn à, uh, nước rơi kìa Dũng để cho bạn ngồi để bạn học bạn phát triển để kiếm tiền gỡ được cái số mà bạn đang mất thôi nên ờ, đấy là lý do tại sao bạn vẫn đang ngồi ở đây thế thì cái quan trọng là gì ạ về học tập đi ạ thì mới hiểu ra cái này tại sao rất lâu rồi để có một cổ phiếu mua nó rất ít cơ hội chứ không phải là cứ mua mua suốt ngày đâu ạ có khi một tuần một tháng tầm vài tháng nó mới có một cổ phiếu mua như vậy thì nó mới là an toàn tại vì cổ phiếu đủ lượng thì nó mới đủ chất thế đây đây là cái gì ạ bạn đã nhìn thấy rõ chưa ạ nó phải đủ thời gian các bạn nhớ hôm trước là Dũng có chia sẻ một cổ phiếu cũng dạng như này rồi đây là đang test dòng tiền lớn này nhưng gì ạ à, giá nó không tăng mạnh dòng tiền lớn mà giá không tăng mạnh thì nó phải test lại thôi đấy nha dòng tiền lớn giá không mạnh test lại test lại mà cạn kiệt thì vượt thoát đương nhiên và đây là cái mà các bạn nhìn này đây là biểu đồ tuần biểu đồ tuần thì nó chưa phải là đây chúng ta nhìn này những cái tuần siết chặt một hai tuần siết chặt kéo lên có ba tuần siết chặt là hai tuần siết chặt nữa thì đấy là cái nó phải thế nên đây là cái mà Dũng đưa ra cho các bạn thôi còn vấn đề là đợi test càng càng hoặc là khối lượng lớn khối lượng lớn thì các bạn thấy rất là thành công đây là một ví dụ cho các bạn hiểu rõ là đây là những cái cổ phiếu dạng như vậy nhưng nó phải nằm đây là dạng như vậy đây, đây là dạng như vậy Đấy. thì nó phải test và có thì cái việc mà rũ bỏ xác nhận này nó đảm bảo an toàn mua trước cũng được Đấy. mua trước cũng được và mua sau mua sớm được tại sao phải mua nếu bình thường anh chị em là có thể mua sớm đây mua đây thì mua xong nó tăng ngay chúng sẽ không mua ở phía dưới này bởi vì nó chưa đủ chưa đủ nó rũ bỏ các bạn tất cả các bạn ấy là điều như vậy đấy thì hôm nay thì chúng ta sẽ có thể không phân tích được hết cổ phiếu ngành ngân hàng chúng ta sẽ chia làm hai phần như vậy các bạn thì phần này các bạn hiểu đơn giản là đây là cái dòng cổ phiếu đang dẫn đầu các bạn nhá dòng cổ phiếu đang dẫn đầu lý do tại sao các bạn đang nên nắm cổ phiếu dòng dẫn đầu à, hôm nay chỉ tập trung vào dòng cổ phiếu dẫn đầu và các bạn ấy buổi sau Dũng sẽ phân tích dòng cổ phiếu bét bảng lý do tại sao biết bảng và lý do tại sao bạn lại chưa nên mua cổ phiếu hoặc là mua khi nào bởi vì mua cổ phiếu dẫn đầu thì tỷ lệ rủi ro rất thấp và thường nó chạy ngay thế này làm sao ạ những cái cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn nhìn đấy là cái xu hướng nó phải nằm trên rồi ạ đường 120 150 bởi vì chúng ta đang cần xuống chung về dài hạn cái điều thứ hai là nó phải nằm trên gì ạ 20 bởi vì chúng ta xuống ngắn hạn tốt cái điều thứ ba là quá trình này nó phải là tích lũy vậy đây chúng ta nhìn này với quá trình khối lượng lớn bây giờ nhá cái vùng cản này đây là vùng cản vùng cản và sau khi vùng cản này mà nó tạo ra khối lượng lớn để vượt qua thì cái lượng treo lơ lửng đấy nó quá lớn nên nó không lên được nó phải test lại lần sau nữa các bạn nhé lần sau nữa là tăng mạnh nhưng thực ra nó sẽ phải hấp thụ hết cái những nhà đầu tư kẹt ở đây đấy phải kẹt đây nếu nó có lên nhé phải kẹt ở đây thì nó mới lên được đây lúc đang nói là kịch bản tích cực nếu nó có lên nhé thì nó phải test một lần nữa à, và lúc này bạn mua an toàn nên mua những điểm như này bao giờ nó cũng tốt hơn mua những điểm mua trước như này bạn mua xong về lại lỗ mua xong lại lỗ mua gì à mua xong lại lỗ mất tiền đúng không ạ các bạn thấy không ạ à, dạy thì dạy qua zoom nhé các bạn nhá đào tạo qua zoom à, dũng đào tạo qua zoom hiểu ạ thế thì tất cả như này nếu bạn nào mà thực sự là đang trong cái nhóm mà khách hàng Dũng chia sẻ hoặc là những bạn nào học viên của đi thì rõ ràng là những cái cổ phiếu mà bí mật tại vì có những cổ phiếu Dũng không public nhưng một số cổ phiếu Dũng public là gì ạ các bạn mua thoải mái mua là đúng mua là thẳng Đó. nên số lượng cổ phiếu nó không nhiều bạn nha số lượng cổ phiếu không nhiều quan trọng là Dũng chia sẻ cho các bạn cách thức vận động cổ phiếu và khi mà nhóm cổ phiếu dẫn đầu này mà chúng ta giống như là một cái tức là cái cái quy luật của thị trường chứng khoán về cổ phiếu này nó giống quy luật tự nhiên ở ngoài tự nhiên đó là chúng ta nhìn thấy là tất cả đồng loại như là gì ạ chúng ta thấy là những cái con uh, sư tử dẫn đầu nó bao giờ con mạnh nhất và khi nó bị đánh bại thì gì ạ nó sẽ cần phải một là nó phải ra khỏi cái nhóm của nó hai là gì ạ nó sẽ bị ăn thịt nên việc mà gì ạ trong đầu tư chứng khoán nó vẫn tuân theo những quy luật như ấy bởi vì số lượng nhà đầu tư người ta mua vào và nếu tốt tại vì giá tăng thì nó kích thích mua vào các bạn nhá giá tăng kích thích mua vào còn giá giảm thì nó tạo ra sự hoảng loạn còn một số nhà đầu tư không hiểu thì chúng ta thấy là giá giảm mua vào chỉ có rất ít nhà đầu tư mua vào giai đoạn đầu khi mà chúng ta mua giá giảm thì tất cả giai đoạn đó nó tạo ra sự hoảng loạn rất lớn các bạn nhìn đấy chu kỳ đầu tiên này bắt đầu các bạn mua này nhưng bắt đầu nó rơi đầu tiên là các bạn mua cái vùng này kéo lên lại có lợi có lên có lợi có lên có lợi thì lúc này chúng ta cảm giác vui xuống nhưng bắt đầu chúng ta rơi vào sự hoảng loạn bắt đầu hoảng loạn bế tắc rồi. và đến lúc nào nhỉ đến đoạn này là gần như chúng ta không tin thị trường nữa và bắt đầu chu kỳ mới lại diễn ra và câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và các bạn thấy là hôm nay thì trong 3 ngày rồi Dũng liên tiếp để chia sẻ các bạn những cái nội dung để các bạn nắm rõ được và nhớ là gì ạ một là các bạn đăng ký kênh để các bạn nhớ được cái gì ạ những cái cái cái thông tin này tại vì các bạn nếu mà các bạn nhớ được thông tin này thì thời điểm này Dũng bảo là các bạn nào có đã học hoặc đã theo dõi cái video của Dũng là gì ạ đây là cái video rất quan trọng là thời điểm này này các bạn nhớ không ạ là Dũng có nói rằng là nếu cổ phiếu này tăng thị trường tăng á, là Dũng sẽ không có mặt ở đây nữa tức là không làm video nữa dừng luôn video đấy nhưng lúc đó thì 90 phần trăm các nhà đầu tư vẫn bảo rằng thị trường tăng anh em nhớ cái video đó không ạ tức là cái thị trường lúc thời điểm này này Dũng bảo là gì ạ nếu cái thị trường này còn tăng tiếp là thôi dừng lại video không làm nữa nghỉ tại sao lại như vậy bởi vì Dũng biết rằng là nó sẽ điều chỉnh nhưng nhiều nhà đầu tư lại không tin và điều này lại thấy rằng là tào lao và đấy chính là cái mất tiền thì Dũng nói cái điều này để các bạn hiểu đơn giản là lúc mà thị trường nó u ám nhất sợ hãi nhất thì đấy chính là cơ hội còn trong trường hợp mà cái gì ai cũng biết rồi thì nó không phải là cơ hội còn lúc nào mà ai cũng biết nó sẽ có một cái video nói về tâm lý thị trường à, bây giờ trong thời điểm này thì Dũng sẽ làm chủ đề chủ đề ngày mai Dũng sẽ nói về các nhóm cổ phiếu khác để các bạn có thể phân tích thêm. thì bên tổng kết cái video ngày hôm nay để bạn nắm rõ được là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì các bạn chỉ cần là so sánh cái gì ạ à, cái chỉ số của VN Index hiện tại nó đang nằm dưới hay là chúng ta gọi là sideways thì cái nhóm cổ phiếu này hiện tại nó đã bước vào một chu kỳ tăng rồi đấy tất cả các đường trung bình nó đã có xu hướng tăng rồi từ ACB từ Vietcombank từ TCG từ gì ạ à, VDIDB từ VBank và STB liên với một bạch đấy thì trong cả nhóm này thì chúng ta chỉ cần chọn một cổ phiếu thôi ạ à. và các bạn nhớ là gì ạ à? nếu bạn nào mà học của Dũng thì các bạn thấy là bao nhiêu bạn nếu mà học của DVD rồi thì mua cổ phiếu đoạn này là gần như chắc chắn 100 phần trăm ạ nào các bạn nếu các bạn mua cổ bạn đã học DVD rồi thì bạn mua cổ phiếu đoạn này là gần như chắc chắn 100 bởi vì lý do tại sao giai đoạn đầu là này nó lỏng nó lỏng thì nó kéo lên không khối lượng thì phải rũ nó rũ nó siết chặt đẹp như thế này mà lại không mua thì đó là mất ngủ tôi xem đây là đây. tất cả cái điều này đoạn đầu nó cũng lỏng sau đó thì ạ à, nó rũ và đấy chúng ta có điểm mua sớm đấy mua sớm là nó hết và hết chu kỳ thì nó phải biến động mạnh chứ đấy hết chu kỳ nó bị biến động mạnh biến động mạnh thì nó kết thúc thì đấy là gì ạ các bạn này thì Dũng sẽ chia sẻ những cái chủ đề này sau đó chủ đề thứ hai tức là các bạn mong muốn là phân tích ngành nào ạ đây hôm đây chúng ta đang phân tích về gì ạ mang cái yếu tố kỹ thuật thôi chúng ta sẽ muốn phân tích về cả kết hợp những yếu tố ngoài nổ xu hướng thì Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu trong cái nhóm đấy để các bạn nắm rõ được để khi mà chúng ta đầu tư chúng ta thấy là một là an an toàn bởi vì cái thông tin bên ngoài nó rất là nhiều bây giờ chúng ta thấy là uh, có hai dạng bây giờ nếu mà cái thông tin và tiêu cực khi mà lúc mà thị trường xấu thì Dũng nói về tiêu cực thì mọi người lại bảo là ông này suốt ngày sọt còn đợt này thì Dũng đang nói gì ạ đó là chu kỳ là xu hướng tốt thì bảo là gì ạ thì đấy là cái câu chuyện này bảo là nó cũng ACB gì đó thì quan trọng là gì ạ chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới biết được thế thì tối mai nhá tối mai vào lúc 8 giờ à, 8 giờ thì anh chị em nào quan tâm đến khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng tức là sau khi ở à, cái khóa học này thì à, trước mắt thì Dũng có hai buổi nhưng sau này chúng ta sẽ có khoảng 5 buổi tổng cộng bạn chỉ cần học cái toàn bộ cái chương trình như vậy thì bạn có cái tư duy đúng có kiến thức đúng có những bước đi đúng để bạn đầu tư thành công đó, đấy là thì đây là những chương trình trong thời gian tới Dũng muốn gửi đến anh chị em các bạn để các bạn có được kiến thức nền tảng khi mà chúng ta đầu tư tại vì thị trường chúng ta cứ mua mua và cuối cùng mất đấy, thế thì các bạn à, lưu ý là tất cả những kiến thức này nó đều có hàm lượng cái trí tuệ rất là sâu bởi vì Dũng là một người đã từng thất bại nặng nề trên đường chứng khoán